nãy giờ không có độc trùng nào luôn cảm ơn anh mt kiếm xem con bò đâu không mt chưa con bò nào luôn á đau dạ dày má ơi đang trọng kinh đây ạ hốt lẻ tiếp Đâu rồi, MT đâu rồi, có con bò không nhở Anh ơi tê đâu rồi, xứng đáng mặt xe luôn á Anh Ba đỏ luôn Chị Hải, chị Hà ơi Ai húp lẻ không mọi người Nên cho Lina con bò được không Cả lai không có con bò nào luôn á Sợ quá Ok Lẹ lên xe Anh ơi Lên xe em đèo Không chê em nghèo Anh MT đâu rồi Lẹ bắt đỏ Ai hút lẹ bắt đỏ không ạ Lên xe MT Việt Nam nói là làm nè Yeah Cảm ơn anh Không chê em nghèo lên xe em đèo lẹ tiếp Bật lẹ cho em cọc luôn á kiếm con bò một like <laughs> khó vãi trưởng anh ơi anh muốn đi gãy luôn chán cầu bé đấy nhở gãy rồi anh rồi không lẽ anh tay này rồi hốp chặn tay này em nghĩ là anh ờ, bỏ đúng không anh cũng nghĩ là chẵn không có lẽ đúng không Thật luôn kiếm con bò nó gian nan thế này Mà kiếm con bò nó gian nan thế nhỉ Lẻ lót tứ Má chẵn rồi Hốt chẵn cãi thôi em không hổ đâu ngày hôm nay thật là một ngày trầm cảm với em à, thôi anh ơi coi như em xui đi em hô sai rồi em xin lỗi anh cái gì có bò hả <laughs> <laughs> bò lê bò lết đó sẵn tiếp anh ờ, mà tê ơi anh còn đây không hai là bốn tay cái chạy mất tiêu rồi để bốn tay cái chạy mất tiêu không thấy luôn anh linh ơi không thấy luôn tạch hả không thấy luôn á hôm qua có mấy anh nước lòn như lòn <laughs> hôm nay mấy anh ấy đi ờ, chơi với vợ anh nó rồi chẵn em nghĩ là nên nghỉ vài tay đi mt ạ cầu nghiêng chẵn quá à. cuối like rồi mà cầu vẫn nghiêng chẵn thế này mái thôi chứ thoải mái đi tên gì cũng tặng tên gì cũng cảm ơn hết chán sập rồi cảm ơn anh KTH ạ HKT chứ anh anh đổi tên là HKT đi muôn nơi dùm em hốp chán hốp chán cho em HKT Dimono hút chẵn, Ai hút chẵn theo Lina Ai hút chẵn theo em vậy Gãy 7 tay liền anh Khang bảy bẻ 7 tay liền đúng không Tay này bẻ lẻ tứ Lẻ lót tứ Em xin lỗi anh MT Chết rồi Lina lại báo rồi Chết <laughs> rồi <laughs> Tết đi rồi Tết đi rồi Tết đi luôn rồi mọi người ạ Anh gọi mấy ông ông ông ông như lò nó lên tặng quà em đi Thế thì cỡ Không em nghĩ giống mọi người bẻ cầu thôi đúng không Mọi người ai hôi chẳng có lúc gãy đúng không mọi người không mời tay mọi người gãy húp tứ tứ chậm kinh tứ đỏ a à, tứ trắng đúng không ai mà không chuẩn mãi được <clears throat> Nghỉ vài giây đi anh Thế nào em bảo đánh thì đánh nhá Lé À quên chắn <laughs> Sắp đôi Bóp chắn Thôi đừng Thế nào em bảo đánh thì đánh tại mụ cứ nhìn comment của tôi hả tôi đâu có nhìn đâu hả cái đi sống với mờ hả má gì vậy sẵn tiếp má chưa chết rồi không trong like của em không nhỉ? Lên cho em món quà nhỏ đấy Eo ơi quả cầu sợ thật luôn đấy Vái lại thần thiên tổ địa Con xin quả cầu bình thường được không